quyền hạ kinh địa tạng bồ tát bổ nhiệm so sánh suy công đức của sự bố thí phẩm thứ 10 lúc đó người địa tạng bồ tát ma ha thát nông anh thần của đức phật thì chúng ta đứng dậy thuyền với tất cả cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn dịp sách chúng sinh trong nghiệp đạo so sánh với sự buồn thì có nhà có nạn có người hưởng phước một đời có người hưởng phước mười đời người phước lợi lớn trong đời nghìn đời những sự ấy lại tại làm sắc thế của sinh đức thế tu lực tới cho Đức Phật bằng lời địa đạo Bồ Tát rằng nhất ta ở trong toàn thể chúng hội đất cung trời đất lợi rằng sự xuất thành công đức quan trọng về cố thị ở xin Bồ đề ông này lắng nghe và sẽ vì ông này nói Ngài Địa đạo Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng chỉ có nghi ngờ về việc ấy có sẽ ưa mến nghe Đức Phật Ngài Địa đạo Bồ Tát và gọi năm xin phù đề với các vị quốc vương hàng tiền cũng có chức lớn hàng đại trù xa hàng đại sắc đến lệ hàng đạo ma để năm môn với cả những kẻ hết sức nghèo túng như những kẻ tầm tật công ngọc kẻ đến gây mù quáng gặp những hạng người có thể cũng đẹp vẹn toàn như thế một vị quốc vương đó một bố thí nếu có thể đủ tâm tủ bi lớn được lòng vui vẻ tự hạ mình tự tất mình bên bố thí cho những kẻ đó hoặc sẽ bảo người khác đem cho lại sừng lớn ôm hài sự sàng phát mùi các vị quốc vương đại thần đó phân vân đã phước lợi phước lợi không đức cúng dường chú một trăm hàng ngàn sát truy phạt vậy tại sao thế chứ bệnh tự quốc vương đó đã phát tấn bảo đạn tự bi được với những kẻ sát ngược nào cùng với những người tàn tật kia trở lâm tức là điện thần quả báo như thế này cho trăm nghìn đời được hưởng đầy đủ nhưng đổi tất bạc vẫn là những thứ được họ thọ sủng như phục đủ ăn tại vậy mới là điện tạng bổ hai trong đời sau như vậy quốc vương trên hàng bà la môn vân vân gặp chỗ các thờ phật hoặc hình tượng phật cho đến hình tượng bồ tát theo các cách chi phật một cách tự sửa xác cúng dường bố thí vì quốc vương đó sẽ đợi cho bắc tiếp là vị trời để tích hưởng sự vô sự rất lạ nếu thèm em phước lành của thì đó hồi hướng cho các bác sự chúng sanh thì cái quốc vương đó cho người kiếp được làm vị trời đại phạm thích vương lại thế này nữa là điện tạo bổn tát trong đời sau để có được quốc vương cho nên bà a môn vân vân gặp chuỗi tháp của đức phật thường cũ hai kinh đường hai hình tượng cho đến hai kinh điển cho nên hình tượng cứ sụp nách đã thì có thể phát tâm cứ một lại thì cũng đó cứ cũng không đó hoặc tự mình biết tâm lo sửa sang một tiếng nói người khác cho nên cứ nói trong người người khác một thì cũng sẽ cứ xem này vì cũng không đó trong người đời là vô chuyện lát tự người cùng chung bố thì đó trong người đời là vô cái nước nhỏ lại ở chút hưởng thác các đấm đã có đức cúng dường một thì đó hồi hướng mới đã có được chính xác được như thế thì cũng không đó cho đến tất cả mọi người sẽ thành phật cả được từ bà ấy sợ lớn vô được vô biên lại tỷ nữa để cả bổn thác trong đời sau được có được quốc vương cho nên là bà đắc ơn vân vân cả những người già yếu tật bệnh của những kẻ phụ nữ sinh đẻ trong giây phút trường hợp một nghiệp sinh hỏng từ lớn em cũng nên công đức sửa chữa một tí là chú thể được an vui và lúc đó sẽ có thể nghĩ bài đến việc chú trong kiếp này là cô trời định cư xong rồi trong kiếp này là cô sáu đời chủ cụ sự không bao giờ có bị đọa và áp đảo cho đến trong trăm nghìn đời ta không hề nghe đến tiếng khổ rất sẽ thành phật cả rất thành phật đạo lại thời nữa là địa tạng bổn tát trong đời sau được cũng cung vương và bản đáp môn có thể làm những sự bố thí như thế sẽ đã xin đạo phước lực phước lành nếu có thể đem phước lực đó hồi hướng về đạo bồ đề phước lực là nhiều hay ít sau đó sẽ thành phật cảm xin đến quả trời phạm phương trở đến thích các vô chuẩn nhất để đại địa đạo bồ tát về thế nên việc mà tất cả chúng sinh được phải học theo đại thế tại phải nữa địa đạo bồ tát cho đời sau người thiện nam cùng càng thành lưỡng nào ở trong phật pháp sẽ chuẩn bị chút ít cỡ phước lành chụp bằng cái lông sẽ tóc hạt cắt mật giật nước ngoài bụi phước lợi của những người ấy được hưởng thọ có thể ví dụ thế nào cho được lại phải nữa địa đạo tảng bồ tát trong đời sau người thiện nam người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Phật Bích, hình tượng Bích Chư Phật, hình tượng có chuyện Đất một người thì cúng sường sẽ đạo vô lượng phước lành thường sinh ở cõi người cõi trời hưởng sự vui vi diệu thù thắng nếu có thể đem phước đức đó hồi hướng cho các pháp sư chúng sanh thì phước lợi của người ấy có thể sử dụng thế nào cho được lại về những để tặng bổn tát cho đời sau những người Việt Nam người Việt nước nào Gặp kinh điển đại thừa hoặc hay tâm một bài kệ một câu kinh mà phát tâm ân cần cho trọng công tín nguyện khác nếu sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên để có thể đem phước đức đó hồi hướng các bác sĩ chúng sanh thì cái lợi ích thì thể vì sự thế này cho được và vì nữa việc đã bồi phát cho đời sanh người việt nam kẻ thành nữa nào và chủ tháp kinh điển đại thừa nó là kinh tháp mới được bố thí cúng dường chung với lễ lệ ngại tháp tay cung kính nó là kinh tháp cũ hoặc các rách và các tu bổ lại hoặc xin mình phát tâm nào thì ngã người khác cùng đồng phát tâm người đồng phát tâm đây chứ có cơ đời thì là có cơ nước nhỏ vị đàn vị chính đó thì là có chuyển nước là dùng pháp lành sáng hóa các vị phước nước nhỏ lại phải nhớ để đề tạc bồi đáp trong đời sau với người thiện nam kẻ thiện đi nào việc cũng pháp lành đã ra trồng trong phật pháp hoặc là bố thí cúng dường với tu bổ chuyển tháp và sự sát kiên điển cho đến trường bằng sợi lâm một sợi lâm một mảnh bụi một hạt cát một giọt nước sự lành những thế phúc lợi là nhiều hay ít để đem ngồi nối trong tháp giới chúng sanh thời công đức của người chúc mình đời thường thọ sự vui thử siêu còn như trời với hướng cho thân quyến trong gia đình của tự mình được lợi ích thì ba đời được hưởng quả vui đây là một phần sự lành được hưởng báo tất một lần chỗ hơn để được tặng bổn tát công nhân công đức về sự một thế đại như thế đó khi địa tạng bổn tát bổn nguyện điện thần hộ pháp phẩm thứ 11 lúc đó vị kết hợp điện thần phải cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn từ trước đến nay con chưa ngưng đảnh lễ vô lượng vị đại bổn tát là bậc thần pháp trời lớn cung thể ý bài với các bậc loài chúng sanh Ngài Đề Tạng bổ Tát đây so với các vị bổ Tát cho hiện mình rất là sâu rộng Bạch Đức Thế Tôn Ngài Đề Tạng bổ Tát như dân lời chúng sinh cho các siêu phù đề như Ngài Pháp Thù Ngài Phổ Hiền Ngài Quán Âm Ngài Xin Lọc Hóa Hiện đã trong nghìn tất này bổ phát chúng sinh cho sáu đường Những chỗ pháp nghiệp có căn hành còn có lúc hoàn mãn Ngài Đề Tạng bổ Tát đây tức là để được giáo hóa chúng sinh cho sáu đường chạy đến sự kết nhiều sự kết trong nghìn ức sông hằng bạn Đinh Thị Đông cũng sẽ rất được sinh ở hiện tại Nam của Việt Nam sau nơi sẽ sẽ một phương nam cho cuộc đất của mình ở ờ, dùng đất đá cho gỗ mình sự cái khám cái thất cho đó có nhà họa vẽ cho đến sùng vàng bạc đường rất lúc những hình viên của đề tạng Bồ Tát đội hương cúng sướng chúng đã đợi khen thì chúng người đã ở được 10 điều lợi ích những xin là 10 một là đất cát đất mỏng hay là nhu cơ bình ăn mãn bắt là bắt là cảm giác được sinh lên cõi trời bốn người còn hơn nhiều sự lợi ích năm được khổng chữ thọ ý sau đó không mất các tai nạn về nước và nở bẩn các vật hoa cần đều trừ sạch tám là sát đàn ác mộng chỉ nên khi xe lúc vào có thần theo bộ vệ mời được thường gặp các bậc thánh nhân bạn biết thế tôn chú sinh hiện đại nên vị lai sau nếu phải đây của cư trú được thầy làm sẽ được sự cúng sửa để tạo bộ tát như thế thì được hưởng như là ít như vậy thì khi đã bị thần phải cùng Đức Phật sao bạch Đức Thế Tôn trong đời sau có người việt nam kể những nào nước phần đất cùng cư trú một cái kinh điển này cùng hình tượng của địa tạng Bồ Tát mà người đó đã có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát từ cái dần thần lực của con vậy người ấy cho đến tất thể sẽ tai nạn từ nước và lừa trộm cắp lại lớn lần đó các thầy đều tiêu sạch Đức Phật bảo Thích Ca Lao Địa Thần rằng thần lực sự lực của ông các thần khác như ai sánh bằng vì cớ sao đất đai trong cõi sinh của đời đời ông hỗ trợ cho đến khi có cái đại lưu mẹ chất thông các gạo của ông tất cả những thứ tử đất mà có đời với sự thần của ông cả để ông còn tin bài sự lợi ích mà địa tạng đủ các công đức và thần thông của ông đã cần hơn trăm nghìn lần chỗ các lúc thường là địa thần trong đời sau của người Việt Nam kể từ nào cũng dùng địa tạng Bồ Tát và đọc được kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc chứng minh địa tạng Bồ Tát của người đã sai sạch cỡ với dùng thần lực của ông ủng hộ người đó cho nên sẽ tai hại cùng sự bất như ý đến đến nước ta là để cho họ phải chịu chẳng phải chỉ riêng một mình ông bộ trình người ấy không đối sẵn tuyến thuộc của phạm phương để tiếp tục được chi tiết ủng hộ người ấy nữa tại sao là đặt các vị hiền thánh ủng hộ như thế đủ xuân người ấy đã chứng lễ hình tượng của địa tạng Bồ Tát và đọc được kinh bổn nguyện này tự nhiên rút ra sát liền biển khổ chúng ta biết bằng an vui bởi thánh đạo ủng hộ một cách lớn lao như thế khi để tạo đủ các nguồn nguyện thánh nghe được lợi ích phẩm thứ 12 các Phật phóng quang tuyên cáo lúc đó từ chiếc đèn bốc của đức thế tôn phóng ra cho những đức tia sáng lớn như tia sáng sắc trắng tia sáng sắc trắng lớn tia sáng lành tốt tia sáng lành tốt lớn tia sáng ngọc tia sáng ngọc lớn tia sáng sắc tía tia sáng sắc tía lớn tia sáng sắc xanh tia sáng sắc xanh lớn tia sáng sắc bít tia sáng sắc bít lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lành tia sáng tướng mây lành lớn tia sáng tướng nghìn vòng tròn tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn báo tia sáng vòng tròn báo lớn tia sáng vầng mặt trời tia sáng vầng mặt trời lớn tia sáng vầng vầng mặt trăng tia sáng vầng mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đỉnh ngôi của đức thế tôn chúng ta thu luồng ánh sáng như thế giờ đấy đã ra thế tiềm vi diệu của bàn đài chúng sáng này tám bộ túng chúng trời sầm người cùng phi nhân và vào ngày hôm nay tận công trời đã lợi tuyên bày những sự lợi ích trong hàng trời người, sự không thành lý bạc, sự với nhân hạnh lên bậc thánh, sự chứng hỏa tập điện sự rốt giáo vô lôi sụt tất đạo vô thực trên hành chính xác. Cùng ngày điện là Bồ Tát và vâng, thế âm cực thành hút đức phật nói nhiều chuyên đấu với rất tiếng trong hội các quý vị đại bổ tát đạo đoàn quán thế âm từ chúng buổi đứng dậy quỳ gối trước các thầy cùng đức phật sang bạch đức thế tôn thì địa tạo đại bổ tát để được đức tử bi lớn nguyện thân chúng sinh bất tận khổ trong muôn nghìn ức thế giới và hóa hiện muôn nghìn ức thân bao nhiêu công đức và sức oai thần trở thành những bàn của ngài từng nghe đức thế tôn cùng vô lượng chư phật ông mười phương các vị đồng lời những cái vị điện tạng bồ tát dù cho các đức phật trong cuộc quá khứ tuổi hiện tại cùng thuộc viện các đã phật có đức người điện tạng bồ tát cũng chẳng thể nói hết bây giờ vẫn được nghe đức thế tôn và các chúng đại chúng rằng đức phật tôi nói sự lợi ích của người điện tạng bồ tát cứ mong đức thế tôn và tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai và tuyên nói sự chẳng thể nghĩ mặt người điện tạng bồ tát làm cho các bộ chúng trời giàu chúng người lại người điện tạng vân vân chúng người lại người điện tạng bồ tát được hạnh phước lành Đức Phật tán thán và hướng ngại Đức Phật và ngày quan thái âm Bồ Tát ông nhân sinh lớn chúng sinh trong cõi ta bà những hàng trời sèo và tam tử lẫn nhân càng vào quyền cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trước sáu đường nếu cần nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông cùng người khen ông thì chúng sinh ấy đều là đa đạo vô thượng chính xác quyết không còn đối truyền thường sinh ở cõi người cõi trời hưởng đủ sự vui vi diệu khi, khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho để ông sẽ lòng tử bi lớn tức sắc con lại chúng sinh và thắng bộ chúng trời sống không cơ mà muốn nghe tôi nói sự lợi ích trong thế giới bạn người đề đạo Bồ Tát ông lên lắng nghe cho kỹ nên ta sẽ nói đó thì có lẽ ông Bồ Tát và thần Đức Phật rằng vâng bạch đức thế tôn con xin ưa muốn nghe thì nhất đức phúc trời đã vận người bạn đã âm Bồ Tát cho có thể sẽ vận thực hiện tại ngay một vị lai sau có vị trời nào hùng vất trời đã mãn làm tiếng suy hao hiện xa lên hen hoặc cực tuần đậm lạc ở nước trời tác đạo nhưng vợ trời đó hoặc nam hoặc nữ đừng lúc tiếng suy hao hiện xa hoặc thấy hình tượng của đề tạng bồ tát hoặc nghe sách được của đề tạng bồ tát sử một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ thời các vị trời đó cần tâm đến phước trời và sự vui sướng rất nhiều và không bao giờ bị nghẹn nào và chúa ác đạo Bố xin không người thấy hình tượng đề tạng bồ tát nghe hiệu của đền tạng bồ tát sẽ đem nước hoa y phục đổ uống ăn vật báu chúng ngập được thuộc cúng sườn và đại sẽ đạo vô lượng vô biên công đức lợi ích người bệnh được rồi ờ, mẹ nữa này còn thở âm bụng mẹ này này thế này nữa mẹ phình nữa này để lại còn thở âm bụng ta trong thế sơ vật tùy hiện tại ngay bởi bị đa sau những hàng chủ trích cho cháu đường lúc kẻ sắc mặc chuông mà đã nghe một tiếng sinh lực mình hiện tại bụng đất thoáng qua lỗ tai thì kẻ sắp bằng chúc động biệt đoạn lạc và chúc khổ ác đạo cũng chỉ đến lúc sắp đông chung trên mặt bằng hàng thân tuyến đèn của cả nhà cửa vẫn có ít phục vân vân của người sắp bằng chúc đón của chi phí được các đáp viên bảo vẽ hình tượng người điện đạo bồ tát rồi lập cho người bệnh lúc chưa chết được mất thấy bên tai nghe biết sẵn hàng thân tuyến anh nhà cửa vật báu vân vân vì mình được các vẽ hình tượng người điện đạo bồ tát mà người bệnh đó đã có nghiệp báo pháp lý bệnh nặng thì những công đức này nên được lành mạnh và tuổi thọ thêm lâu người bệnh đó đã có nghiệp báo sau bạn đã hết đã có đủ tội chứng nghiệp chứng được đẹp với đạo ác sinh nhân cõi trời cõi người không có vô thủ thắng viết diệu tất cả tội chúng thầy đều tiêu sạch Yên vong được phước lại thành nữa là quán thế âm Bồ Tát Trong đời sau vô kẻ nét thử người nữ nét nào cũng lúc còn đối mới hoặc lúc còn 5 đến ba tuổi, 5 đến năm tuổi cho đến 10 tuổi trượt xuống mà chết mất cha mẹ cùng cho các anh chị em đến lúc người đó không lớn như để cha mẹ cùng hàng thanh quyến không biết đợi là của chúng nào sinh ở thế giới nào hay sinh ở cõi trời nào người đó như có thể tô vẽ hình tượng người địa tạng bổ tát nhận biết các sinh hiệu của địa tạng bổ tát sau một lần trước một lần đảnh lễ từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thối thất các ban đầu nghe sinh hiệu thì hình tượng cho lại cúng dường thời thốn thuộc sự bất tất của người đó đã ác người đã ác đạo tính ra của chịu được số kiếp này nhờ công đức đã tô vẽ hình tượng của địa tạng bổ tát và chim lễ cúng dường với con cái được của anh em chị em này luận giải thoát được xem như cõi trời của người hùng của vô thủ thắng vi diệu còn như quý thuộc sự các của người đó nên đã có sẵn phước lành được xem như cõi trời của người hùng của vô thủ thắng vi diệu rồi nên những công đức này cần thiết lớn nghiệp nhất và bậc thánh hưởng vô lượng quả vui nếu như người đó đã có thể trong vòng 21 ngày chưa đầu chiếc đáy hình tượng của địa tạng bồ tát và nếu sinh nghiệm của điện thoại bồ tát được muốn mất biến sẽ đạt ngày địa tạng bồ tát được cũng bất thân bắt cho người đó rõ đây cỡ vào hàng quý thực sống cốt kia đã xem về hoặc chúng ta trên ba ngày địa tạng bồ tát thì sức thần thông lớn đã dắt người đó đến các thế giới thế hàng quý thuộc nếu người đó có thể trong mỗi ngày những sức liệu để tặng bồ tát một nghìn biến lúc đến một nghìn ngày thì người đó sẽ được bồ tát sẽ các vị quyền cả đó tại chỗ đó hợp vệ trọn đời được đời các món ăn đồ bằng sư giật cũng có các thứ bệnh khổ những sự thất vọng mở đến cửa luôn là đến nơi thân suốt giá người đó sẽ được ngày đến đạo bồ tát sẽ đèn thọ ký cho nguyện lớn sớm thành lại thêm nữa là có các ông bồ tát trong đời sau những người thiện nam người thiện nào muốn phát lòng từ sự lớn cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo cũng thượng chính xác cũng giới cũng được như thế khi thấy hình tượng nét sẽ nghiệp để đặt bồ tát rồi trí các quy hoặc đêm không y phục đủ ngàn vật báu để cúng dường sinh ngưỡng đảnh lễ thì chúng mình cầu của cải thiện nam người thiện đóng vào được thành tựu cũng bao giờ bị chướng ngại lại thì nữa là quả thể ông bồ tát cho đời sau các người thiện nam kẻ thiện nam cầu cho nhiều nước điều nghĩa cho nhiều nước sự bài hiện tại cùng với lai thời chỉ nên quy y Trung ngưỡng đảnh lễ cúng sự những các thành tựu của Địa Tạng Bồ Tát được như thế tình nguyện suy và cầu những giết thầy đời thành điều cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát và Đức Tử biết sự lời ủng hộ mọi cho người chúng rất chúng tôi sẽ đồng hành Địa Tạng Bồ Tát sẽ đảnh thọ khí cho được trí huệ lại thành nữa là có thể ông bồ cho đời sau người thế nam người thế nào sang làm hết trân trọng đối với kinh điển đại thừa và tâm bất tư nghị mới đọc được tụng kinh điển này sự gặp đặng bậc minh sư chỉ dạy cho người đó học tập rồi đọc rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không sao đọc tục được những kẻ thiện nam đó công nghiệp chướng đời trước chưa được trừ sạch là nơi kinh điển đại thừa không công năng đọc tục những người như thế nghe danh hiệu của địa tạng bổ tát thế hình tượng của địa tạng bổ tát đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với bồ tát dùng hoa y phục đồ bồ tát tất cả những đồ vật cụ để cúng xin hình tượng của đề tạng bồ tát dùng một chén đất trong đặt chất tượng bồ tát tới một ngày đêm sau đó cung kính chắp tay thành để uống cho một vẻ hướng lam nước và miệng của trí tâm trị trào của nước sang với cưỡng ngộ tam diệu thiệt tản sát phạm hương vững về xét hạ trong một bảy ngày hai mươi 21 ngày người thiện nam thiện nữ đó chúng sinh trên bao sẽ bằng ngày để tặng bổn tát hiện thông bên hơn thì dưới nước trên đỉnh của người đó sẽ khiến nhân giải vì đó luyện đạo thông minh một phép nghĩ đến kinh điển đại thừa là sẽ mãi không bao giờ quên mất một câu kể nữa tai nạn tiêu trừ lại thầy nữa thầy và những ông bồ tát trong đời sau những con người là người đối nào ăn mặc không đầy đủ cổng chiếc không có đại ý hoặc rất nhiều bệnh tật nhiều sữa oxy nhà cửa không an ổn của tội chuyên liệt các sự tai tạo đến với những nơi không luôn chủ sự mộc thường phải kinh sợ những người như thế khi nghe sinh hiệu của điện thoại bồ tát thế hình tượng của điện thoại bồ tát nên chính tâm cung kính đầy đủ số một biến thở nên sự cũng tại ý chúng ta sẽ lần lần tiêu sạch nên đảm ăn vui đồ ăn vật dư dật cho đến trong giấc mộng thay đầu ăn ngủ vui vẻ khỏi hiểm nguy lại về nữa là bậc các âm bồ tát trong đời xã người Việt Nam người Việt nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chuyện tư hoặc nhân sự sách quyền đủ nhân việc cấp một vào vào trong rừng núi lại qua sông vực biển hoặc gặp nước lục ngấm nó có đường hiểm trở người ấy trước khi đi đến đường xét nghiệm của địa tạng đổ nát của một hung biến đứng như thế để đi qua nơi nào chúng nào cũng có các vị quỷ thần các bộ vệ khi đi đứng lúc nào người được ăn uống vui vẻ rồi gặp loài hùng sói sư tử như tất cả những sự độc hại đều không thể phạm đến người ấy được Đức Phật là người âm bồ tát thì đề tạng bồ tát có những xếp lớn được gọi xếp bồ đề nó nói với những sự bất hàng chúng sinh hình biết thì đề tạng bồ tát là động phước lành sờ đến trước nhìn kiếp không thuật hết được này quả âm bồ tát vì thế nên ông dùng thành vật ngữ truyền kinh này làm cho chúng sinh cho lõi là bà mãi chấp nhìn kiếp được sự an vui luôn bây giờ đã đến tốt này nói bài kệ rằng xem biệt đạp sức oai thần kiếp số hằng sao có tỏ trần thế ngày một niệm trước lễ lễ chúng người lễ sĩ không ngàn hoặc dòng hoặc thần cùng nam nữ báo ta sẽ sang vào đường giữ chỉ tâm vi mạng đại si thân tuổi thọ thêm nhiều chủ tự giữ chỉ ta trước bắt mẹ cùng cha huy đệ trẻ em thè ruột già mình không nghĩ đến đều không biết nào sẽ đường lành ở đâu là hoặc phải ở đâu đại sĩ hình cảm thương trong lễ điện chẳng thành mà một ngày mất niệm sinh nhiều bổ tát hiện thân đến bên mình chỉ dành quyền thuộc ở nơi nào sầu xã thú cũng bao xa nếu được không người lòng kính ngưỡng thì khi bộ tát phút đầu trao một đời vô thượng muốn tu hành ông sẽ bóc óc khỏi tử sách người này đã phát lòng bi lớn trước nên chiếc lễ đại sĩ hình nghe tên quy y đấng trọn lành cúng dường cung kính hết lòng thành nghiệp chứng chẳng hề ngang chúng đạt mong nhiêu mong ước sớm viên thành có kẻ phát tâm tụng kinh sách một đội quần sinh khỏi đã ép rồi lập được lớn chẳng nghĩ bạc đọc sử quyết rồi đốt sắc mắt Người này nghiệp chứng và làm mê học đại thừa kinh khổng hậu bề, y phục ăn uống các ngoại thuộc, cúng sừng tiền đạo với hương hoa, dùng chén trong bảy chất tượng cách một ngày đêm cứ thấy uống, sinh lòng ân trọng cưng hữu tâm, sự thiện tài xâm cùng số hướng. Trong một ngày chứa sắt xanh, chuyên lòng từng niệm thượng nhân danh, chỉ bao thì rõ tôi dùng hiện, tức sở liền đặc trí quang anh, đại thử kinh sáng nghe qua tai, nhìn vạn đời sâu hay chẳng sai, chính là đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kiếp quá hệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, từ nhỏ hoa hận người luyện đau, mũi mép một bị không ăn sức cũng muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng trên các địa tạng này bao nhiêu việc ác thảy tương lai nhận đến chiếc bao đều ăn cả, quỷ thần và hậu của dư sài Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc quy sạc đón đường, ác thần ác quỷ mưa xóa sữa, nhiều nỗi gian nan cuốn không đường. Sạc sửa sẽ đi đối trước tượng, cúng sừng ký lễ cùng chiêm ngưỡng núi rừng biển cả bao vào trong ác tay giặc thưởng ăn sướng còn ông lắng nghe ta nói rõ địa tạng vô lượng oai thần đó trong nhiều lúc tiếp thần trọng rồi dẫu tiên đại sĩ đầy sức nọ nhưng người nghe đến địa tạng xanh thế hình chính lẽ hết lòng thành hoa ăn uống sức nghi phục trong nghỉ báo đẹp hưởng điều lành nếu hãy đem công hồi pháp giới giúp đỡ thành vật sinh từ khỏi nhưng cảm biết tương bày truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi khi địa tạng bồ tát bổ nguyện sợ dò cứu độ nhân tiền phẩm thứ 13 đức phật xa phó vì sự thì tôi sẽ tay sắc vàng sẽ đẩy điện đạo đại bổn tát vào rằng điện đạo điện đạo thần lực của ông không thể nghĩ bàn đức tự bi của ông không thể nghĩ bàn trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn biện tại của ông không thể nghĩ bàn dù cho các Phật trong mười phương thì người chúng nói về sự trần kiến bàn của ông trong trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đạo là điện đạo điện đạo ông biết nhớ hôm nay đã cung trời đang lợi đã các bộ là có trong nhiều đức bất khả thuyết bất thể thuyết tất cả chưa phải vị đại bồ tát Ờ, uh, trời sồng đã vội chúng đây một lần nữa đức cũng hằng chúng sinh kẹo trước nhà nổi chúng ra khỏi mang cõi và sắp khó cho ông ông chưa để những chúng sinh ấy phải đọa áp đạo sau lần chừng một ngày một đêm nơi để cho chúng nó bị đợi lạc và địa ngục ngũ quốc giá của địa ngục ác gì nó nghìn vô đức kiếp cung nào sắp khỏi ưa là điều tạo tâm tư của chúng sinh cho các sinh phù đề không để phần đông được tự quan theo thói ác thọ người phát trước tâm này sự không bao lưu liền của đối tác của những sinh ác đã luôn tăng trưởng thể là nó đã có chi tiết này để chúng nhìn ức để có được là tất cả các chúng nó hồi lập chúng nó được giải thoát là địa tạng hôm nay ta ân cần với chúng trời người sao có cho ông trong đời sau với con người như có hàng trời người cùng thiện nam thì đứa nào ở trong Phật pháp sẽ chủ chút đất cỡ phước lành trong bằng sẽ lâu mời chuyện hột cát sập tước thở nó dùng đại lực của ông mọi người đó là cho người đó tu tập là lần đạo hạnh phước được chỉ để cho họ thử thách lại về nữa để địa tạng bồ tát trong đời sau họ có trở thành người nào với các nghiệp và thọ báo thì đó là ác đạo khi bị đó là ác đạo vẫn mới đến cửa ngục những chúng sinh đó thì niệm đạo sinh hiệu của đức phật sinh hiệu một bồ tát cùng một cơ một kẻ kinh điển đại thừa thì ông đã dùng thần lực của ông cùng bắt chức kéo bất kẻ đó ông đã hiện thân xác trên kẻ đó và tăng địa ngục và cho họ được sinh được cõi trời hưởng sự phun bi diệu thủ thắng bây giờ tôi tiện tôi để cái bài kệ rằng đời nay đời sau chúng ta nhân nên ta ân cần dạy bảo ông dùng đèn thần thông quyền độ họ đừng cho ác đạo hoàn vào trong Bồ Tát Tân Chỉ, bây giờ người địa tạng đại Bồ Tát người của chúng ta được cùng Đức Phật ra, bạch Đức Thế Tôn thì con chiếu như trong đời sau những người thiện nam kể từ bên nào trong Phật pháp đối với trong Phật pháp niệm cung kính còn cũng dùng trong nhìn phương tiện để đối người đó làm cho mối đạo giải thoát trong đường sinh tử nên là những các việc lành giữ luôn tự hành cũng như là nơi đạo vô thượng không bây giờ còn đối truyền hư không tại bạch hồng cũng là địa đạo bồ tát và nói chuyện đó tôi sẽ tiến cho các hộ công vị bồ tát cũng là hư không tạng hay là hư không đạo bạch cùng đức phật rằng bạch lên thế tôn thì cái con đến cung trời đất lợi nghĩa đức như lai lợi kết bất thành thế lực chủ thứ bạch của người địa tạng bồ tát trong đời sau mà có người thiện nam cùng kẻ thiện bên nào cho đến tất cả hàng trời dòng vân vân những kinh điển này cũng sẽ tượng người địa tạng bồ tát cùng với chiếc lễ hình tượng người địa tạng bồ tát thì cả đó có những đường phúc lợi cùng mới biết đến tâm với tất cả chúng sinh ở hiện tại việt nam mà nó được việc ấy cho tất Phật người hư không tạng bồ tát lắng nghe lắng nghe cho ít sẽ thì ông mà sẽ sợ việc đó trong đời sau người thân ác cùng thể thiện lương hào thế hình tượng của đệ tạng bổ tát nghe kinh điển này cho đến đọc tụng xuống hương hoa đồ ăn y phục đồ ăn vật uống y phục vật báu để đúng thì cúng dường ngợi khen chân lễ thì cái đó đã, đã thăng tăng điều lễ thế sau đây một là các hàng trời dòng thuộc hoàn niệm hai là còn lại càng ngày càng thêm lớn ba là chuyển nhóm nhất vô thực của thánh bốn là mãi không có thứ tất đạo bồ đề năm là đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ sáng những bệnh tật không đến nơi thân bệnh các khỏi những tai nạn là lở và nước tám là cũng bị hại vì trộm cướp chín người khác thì đến sinh hồng cung kính mời các hồng quỳ thần đắc hộ trì người một đời sau thân thể sẽ chuyển thành nhân trai mười hai đời sau sẽ thành tất cả các hồng bước già đại thần với bát tử xinh đẹp mười bốn phần nhiều được sinh về cõi trời mười lăm học đồng bậc vua chúa mười sáu có chỉ sáng biết dẫn những việc trong đời trước mười bảy có mong cầu chiếc đều được cả ý mười tám tư tưởng ăn vui mười chín kết tạo bất ngờ đều rất sạch người các ác đạo đời trừ hẳn không muốn đi đến đâu cũng đều có bị sự trở ngại mai đêm nằm trên bao an ổn vui vẻ mà người thân tập đã chết nó có được nó có tội thời được khỏi khổ hăm tư đã về đời chưa có phước thì được đỏ xanh được cõi vui sướng hăm năm có bậc thánh lợi thêm hăm sáu các tài nhai lợi thông minh hăm bảy sầu lòng từng mẫn không tám suốt sáu thành vật bài điều lợi lại về nữa nữ không đạt bổ tát như hàng trời sông thủy thần hiện tại hiện lai ngày sinh hiệu ngày điện tạng bổ tát cho lễ hình tượng người điện tạng bổ tát cũng như các sự buồn việc khi hành tu hành của người điện tạng bổ tát mở mở theo chữ lễ thì sẽ đạt bảy điều lợi ích một là các hàng một là mong chúng bậc thánh hai là lực ức tiêu diệt ba là chúng ta đến ủng hộ bốn là công thủ tách bồ đề năm là bộ lực tách trường, sáu là việc đời trước đời rõ biết bảy là xuất giá thành phật đại hội tám tháng bấy giờ bất khả thuyết tất cả các đức phật các vị bồ tát và tám bộ chúng trời sống ở mười phương để sự pháp bộ đó nghe đức thích ca mâu ni phật ngợi khen oai thần tới lục thành cái bản người địa tạng bồ tát được các là kiểu trước từng có đó trời đáp lợi sự vô lượng tương oai thì ý chỗ ngọc cúng sự tích tích các mâu ni phật người địa tạng bồ tát xong rồi tất cả đại chúng chấp hội đều lại chắp tay trên lễ mà lui xa đổi lại trên lễ chắp tay mà lui xa kinh địa tạng bồ tát bồi nguyện quyền hạ hết Bục thệ địa tạng, số nhân trong kinh, tàn tật công mộc xuất tiền sách đời ấy tục đại thừa phúc lợi vô cùng, quyết sanh báo vọng sanh, nam mô thường trụ thập phương tăng nó mô thường trụ thập phương tăng nó mô thường trụ thập phương tăng nó mô đại nguyện địa tám phương bồ tát nó mô đại nguyện địa tám phương bồ tát nó mô đại nguyện địa tám phương bồ tát ma tát đạo lợi thế tôn nói pháp màu địa tám công hạnh thức động sâu thánh giáo anh chuyển sâu trầm ngớt khắp lại trời người khỏi khổ sầu trời atula sẽ xuất thầy nhất pháp đón đến trí tâm của một Phật pháp khiến từng còn lúc bị sinh tử này Phật sạch bao nhiêu người biết đến chốn này và chết đến diệt vọng hư không thường đối người đời sinh tử tâm ngày đêm tự mình nâng các ở một các thế giới thuần an ổn trí vô bên lại thuần xanh bao nhiêu tội nghiệp phải đều trừ sẽ để các khổ về biên tịch hằng dùng giới lúc ra bóc sáng thường dịch đến phục để sức thân và một bồ đề pháp trang nghiêm tùy theo cho ở thượng an đàn nam mô tội tà của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát nam mô tội tà của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát nam mô tội tà của chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát 南无的说好？